con phải nỗ lực siêng năng à, vì mấy con bỏ hết công sức dù mấy con tuổi lớn tuổi, tuổi già mấy con cũng vừa đây tu tập thì mấy con biết rằng những cái thời gian của con cơ thể con yếu đuối sức khỏe các con gầy à, ốm à, nhưng mà vẫn cái tinh thần vẫn lớn vẫn đi tìm cái sự giải thoát lẽ ra trong cái giờ phút này các con tuổi già mấy con sẽ ở nhà nghỉ ngơi con cháu cung phụng mấy con à, khỏe hơn nhưng mà mấy con không có dừng bước có một nhà bạn học họ già rồi mà họ vẫn học sinh ngữ với con rồi rồi những người khác khi họ đã già rồi mà còn học như vậy cho nên cái sự thật ra thì theo thầy thiết nghĩ cái học của chúng ta là gieo cái duyên thông minh là gieo cái duyên thông minh mà cái nhân cái nhân mà thông minh đó, thì chúng ta phải học mà chúng ta không học là chúng ta thông minh cho nên à, ông ta già mà ông ta vẫn học nghĩa là mình học rồi có lợi ích gì để bữa mình chết rồi đời ông chết thì cái đời sau ông hưởng cái cái cái thông minh đó chứ sao còn bây giờ chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta tu tập thì à, lỡ mà chúng ta không được làm chủ sanh tử thì ít ra chúng ta cũng giữ được cái tâm bất động của chúng ta thì chúng ta cũng vào những bàn có gì đâu mà chúng ta mất mát đâu mà chúng ta là sợ cho nên không không mất thành đâu mà sợ còn bây giờ chúng ta không tu tập chúng ta nằm nghỉ ngơi chúng ta coi như một cái người mà hưởng dục lạc của thế gian này con cái bây giờ lớn khôn nó lo lắng cho mình rồi thì mấy con chỉ là nằm đó mà mà đau khổ mà chờ chết cái thân của mấy con nó không để cho mấy con yên đâu nghĩa là không đau những chỗ này cũng đau những chỗ khác cho nên mấy con tu tập là mấy con có phước lớn do đó bây giờ mấy con lớn tuổi rồi nhưng mà mấy con còn nhưng mấy con giữ được cái lớp học này mà giữ lớp học này là buộc là mấy con phải đi tới nơi tới chốn tức là phải đến cái cái, cái sự rút ráo khả ngoài hoàn toàn chứ không phải là tu mà chơi được nghĩa là một là chết hai là chỉ đạo có gì thôi chứ còn người trẻ mấy con có còn cái trách nhiệm nhiệm vụ rất lớn mà mấy con còn cảnh giác cái cảnh giác Phật pháp mấy con còn cái, cái công sức của mấy con phải dựng lại những gì cho đời sau cho <coughs> con cháu của chúng ta nữa mấy con bởi vì tiếp tục nhân quả nó diễn biến nó sanh diệt nó sanh mãi cho nên con người chưa bao giờ mà tận diệt đâu chưa bao giờ mà <coughs> mà cái hành tinh này nó nó tận diệt nó không còn có nữa đâu bao giờ hết đâu à, cho nên vì vậy đó, mà các con phải nỗ lực tu để đem lại cái để dừng lại cái chánh pháp của Phật để giúp cho con cháu để giúp cho những người sau bao nhiêu thế hệ sau chúng ta nó có một cái đường lối nó sống nó có một cái đường lối nó đi nó có một cái cái đạo đức nó sống nó làm không làm của mình của người nó biến cái cõi thế gian của chúng ta à, thành ra thật cực là thiên đàng đừng để cho biến cõi thế gian chúng ta thành địa ngục đấy con hiểu giờ là hiểu giờ thầy nói thật sự là cõi thế gian chúng ta đang ở trong địa ngục chứ chưa phải là thiên đàng người ta giết nhau người ta cướp giật nhau toàn là chúng ta thấy rồi người ta sống trong cái ô nhiễm của cái môi trường là gây bao nhiêu sự ô nhiễm thêm nữa đó là người ta biến cái, cái cuộc sống của con người của loài vật ở trên hành tinh này trở thành địa ngục thật sự vậy mà chúng ta hãy cố gắng với con đừng nói để những cái sự sống trên hành tinh chúng ta trở thành sự u ám đau khổ chúng ta phải cố gắng cố gắng tu không phải riêng lợi ích cho mình mà còn lợi ích cho mọi người nữa mấy con phải ra ngày hôm nay mấy con đem công sức của mấy con là không phải riêng cho mấy con mà còn có nhiều người <clears throat> người hiện tại đang sống với mấy con và người sắp sửa sắp sửa tương lai thế thừa thừa kế sự sống ở trên hành tinh này cho nên sự tu tập của chúng ta là sự lợi ích lớn chúng ta không phân biệt quốc gia chúng ta không phân biệt màu da thứ tóc chỉ là sự sống trên hành tinh này thôi mấy con cho nên phải cố gắng thì đạo Phật nó không có ranh giới không có ranh giới con người Ấn Độ hoặc là con người Việt Nam hoặc là con người nào chỉ là con người là phải có cái cái sống nó như vậy nó đem lại hạnh phúc cho con người cho nên chúng ta biến không còn cái ranh giới của quốc gia biến không còn ranh giới của màu da chủng tộc tiếng nói mà tất cả con người đều thọ hưởng được cái, cái, cái sự giải thoát cái sự an ổn này cái đạo đức này cho nên chúng ta phải ráng cố gắng đem hết sức lực mình của con bởi vì thầy đem hết cái, cái đời của thầy mà thầy nỗ lực thầy tu thầy nghĩ rằng cái công sức của thầy mà đem hết để làm sáng lại Phật pháp ngày hôm nay thì thầy mong rằng mấy con là những người thừa kế nối tiếp đem công sức của mấy con không ngủ đâu vì một mình mấy con mà bao nhiêu hàng giả người trên hành tinh này lợi được lắm một mình thầy đã làm sáng tỏ hôm nay mấy con được ngồi đây nghe được chánh pháp học được đạo đức làm người không làm của mình của người đối với thầy thì nó rất nhỏ đối với mấy con hiện giờ mà học được thầy thì quá ít quá nhỏ nhưng các con làm được thì cả thế gian này quá nhiều mấy con một người nó chưa đủ mà nhiều người thì nó sẽ phủ trùm cả không gian đem lại hạnh phúc cho hành tinh của chúng ta hành tinh sống khó lắm mấy con có được một hành tinh sống nhưng hành tinh chúng ta không phải dễ đâu mấy con rất cao quý chúng ta yêu thương nó lắm mấy con đừng để nó tan hoài đừng để nó tận diệt mấy con nó tận diệt biết bao nhiêu sự đau khổ trên hành tinh này con phải làm thầy biết tu là khó tu là khó là cực mấy con phải thức đêm thức khuya hơn là những người học sinh mấy con những người học sinh người ta học để lấy cấp bằng người ta đi ra người ta làm được tập còn chúng ta học không những riêng để giải thoát cho chúng ta mà giải thoát cho muôn người đem lại sự bình an thành tình sống của chúng ta chúng ta yêu từng tất đất từng cái cỏ của sự sống trên hành tinh này cho nên chúng ta phải thương yêu thương yêu rất thương yêu nhờ đó mà chúng ta thương yêu mọi người chính thầy thương yêu mà thầy còn ngồi đây là gì mình có chứ nếu mà thầy không thương yêu chắc chắn là thầy đã đi lâu rồi con. cho nên vì vậy mà mỗi lần gặp thầy là mỗi lần lần à, sách tấn và khích lệ những con rất lớn trên con đường bởi vì thầy biết tu là khổ tu là gặp nhiều cái khó khăn chướng ngại của nghiệp thân của mình của nghiệp tâm của mình nó sẽ là con đường cản trở cho bước đi tiến tới của chúng ta cho nên mỗi lần có gặp khó khăn thì các con hãy gọi thầy lúc nào thầy cũng có bên các con để giúp cho các con vượt qua những khó khăn đó làm cho cái niềm tin của các con vững chắc làm các con không dao động trước những khó khăn đó chính thầy là người hỗ trợ những niềm tin đó giúp mấy con vượt qua những nghiệp lực của mấy con ngày mai mới có tạo thành sự bình an trên hành sự sống của chúng ta đó là chúng ta thương yêu nhau mấy con à, đến đây thì mấy con còn hỏi thầy dạ, nữa không mấy con để rồi mấy con sẽ tiếp tục tiếp tục tu về thấp nỗ lực tu giờ làm định vô lậu thì phải có ngồi tư duy cầm bút mà suy tư mà viết giờ tu chánh niệm tỉnh giác thì tập chính chắn từng bước đi mấy con nhiệt tâm từng bước đi đừng đừng tu lơ mơ mấy con đừng tu để có mà tu thật tình tu thật sự tu để được giải thoát tu để làm sống lại sự sống yên ổn bình an cho không tinh của chúng ta đó là cái mục đích thầy gợi ý cho mấy con tu không phải vì mình đâu mấy con trong đó còn mình phải nỗ lực đừng có ờ, đừng có lười biếng nữa ừ, phải siêng năng mỗi lần mà có lười biếng thì mấy con nhớ những lời thầy thì mấy con sẽ không lười biếng đâu các con nhớ kỹ thầy tin rằng những lời lệ và sách tánh của thầy nó là nó là cái, cái sức mạnh cái sức mạnh vô giá cái sức mạnh thần lực để giúp cho mấy con vượt qua những cái khó khăn của bản thân của mấy con bây giờ mấy con còn hỏi thì mấy con để rồi chúng ta tiếp tục 东大。